Xin chào các bạn, trong video này Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách fix um, ờ, một cái tài khoản Google Ads Mode khi các bạn login vào trong um, một cái browser đặc biệt nhất là đây mình hướng dẫn cho các bạn um, uh, cách um, fix uh, cái uh, bus cái lỗi về nó không hiển thị payment ở trong cái trang payment ha um, khi các bạn login một cái tài khoản Google Ads Mode vào trong một cái browser Firefox thì các bạn khi các bạn vào trong phần payment này ừ, mà bạn xem không có mở không ra ha cứ F5 như thế này nó không ra được cái thông tin payment thì các bạn phải làm sao trong phần này mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao mở cái cái tất cả những cái chỉ số payment nó ra và mình có thể là um, điền lại những cái thông tin về ngân hàng ha vân vân đây là cái phần này đặc biệt nhất là những bạn nào mà mua tài khoản đúng không thì các bạn login vào đó, thì nó không có bây giờ các bạn vào ở trong cái phần à, ba cái dấu gạch, gạch ở phía trên ở bên phải ha mình ở à, màn hình này các bạn click vào trong menu này của Firefox rồi sau đó là các bạn chọn phần cài đặt ha trong cái phần cài đặt này các bạn à, click vào cái phần riêng tư và bảo mật trong cái phần riêng tư bảo mật này thì bạn kéo xuống và chọn là tiếp vào gọi là tùy chỉnh ha thì trong phần tùy chỉnh này thì các bạn chọn cho mình là tắt cái cookie này đi vậy là à, sau đó là xong mình lưu lại ha đấy à, sau khi xong rồi thì mình nhấn F ừ, F5 ha thì sau đó là mình tắt cái phần setting này đi và mình F5 lại F5 cái phần bay mình này à, chắc chắn nó sẽ hiển thị ra cái thông tin đấy thì như vậy là trong cái phần này nó đã hiển thị ra cái thông tin payment rồi thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần um, manager payment methods và mình sẽ cập nhật lại cái um, uh, thông tin thanh toán uh, thông tin uh, nhận tiền của mình ha đấy thì trong phần uh, cập nhật này thì các bạn chọn là phần s payment method này thôi và các bạn điền lại cái thông tin ha của ngân hàng màng nó lót hơi chậm sau khi cái phần à, điền thông tin này thì à, mình có thể là chọn cho mình một cái à, phương thức thanh toán ha ví dụ mình chọn phần um, uh, transfer detail này thì mình sẽ nhập cái phần um, cái phần uh, ID option này là mình không điền nha thì đến cái phần uh, tên ngân hàng này mình đặt tên ngân hàng này uh, ngân hàng của mình nè ha và Squid Code ví dụ Squid Code của việc uh, à, Combank bao, bao nhiêu thì các bạn điền và điền cái số tên ngân hàng của mình vào đây thôi đấy uh, sau đó mình uh, nếu mà các bạn sử dụng cái um, cái tài khoản này là một cái tài khoản phương thức thanh toán chính thì các bạn uh, tích vào cái phần uh, SES uh, uh, gọi là uh, thiết đặt cái phương thức thanh toán chính ở trong tài khoản Google AdMode đấy thì như vậy là các bạn đã xong rồi ha uh, mình sẽ ra lại cái phần bài mình này ha À, mình cancel đấy thì như vậy là hiện tại là cái phương thức thanh toán by mình này là chính ha mình chưa thay đổi ok à, chào tạm biệt các bạn